Chào mọi người, hôm nay chúng ta với một cái bữa ăn xem là thời gian nó là bao nhiêu phút một cái bữa ăn bình thường bốn lạng một bát đó, bát là bát to bát này là bát uh, ờ, 25 đó của Yumi ok đây của Messi đây Messi rồi con siro đâu ra đây xem nào đây, phần của siro đây lùi lại đây siro rồi pila ra đây nào từ từ đã nhá đây pila ra đây rồi ok đó nhá xem tổng thời gian là bao nhiêu phút rồi mi ăn phần của mi đi ok đó mi ăn đi phần của mi đó mi ăn mi ờ, ăn nhanh không là chúng nó ăn ờ, xong mà mà mi chưa ăn xong là anh sẽ cho chúng nó ăn đấy rồi ờ, được một phút rồi nha đây này cái canxi này mà mọi người cho nó ăn thì mọi người cứ cho luôn vào trong bát như thế này được chứ không phải ờ, ấy đâu à, nó ăn nó sẽ cuốn hết đây cho quay để quay nhìn siro ăn đấy siro ăn đi đấy siro đã liếm ờ, hết cái viên ờ, canxi rồi đấy hết rồi vừa thấy viên trắng là hết rồi siro ăn rất là nhanh siro thì hôm nay gần như là dụng hết ờ, lông còn ít lông cứng nữa thôi lông đệm là coi như dụng hết rồi đấy bát của Pina Yumi à, không ăn hết hả thế thì lại cho em siro nhá Yumi ăn ít đây cho siro này cho siro thêm ok ờ, Messi cứ ăn từ từ đó phần của Messi thế nào rồi phần của Messi vẫn còn siro ăn ờ, từ, từ thôi đấy mi con ăn thêm ăn thêm đi không anh cho nó ăn nốt rồi à, hơn 2 phút rồi coi như mất uh, ờ, 20 giây ban đầu là 20 giây chuẩn bị thì uh, coi như là đến bây giờ là pila với lại siro đã xong tức là mất khoảng uh, hơn 2 phút một chút Messi thì ăn ờ, từ tốn hơn à, Messi cũng đã kết thúc